Tổng thống Nixon vẫn cố cứu vãn tình thế bằng cách đưa nước Mỹ lún sâu hơn vào cuộc chiến tranh, gây tội ác đẫm máu với nhân dân Việt Nam. Ngày 18 tháng 12 năm 1972, Mỹ điều 129 máy bay chiến lược B-52 bất ngờ giải thảm xuống thủ đô Hà Nội và Hải Phòng. nhưng họ đã đánh giá thấp lực lượng phòng không của miền Bắc Việt Nam. Chỉ sau nửa giờ xâm nhập, một chiếc siêu pháo đài bay bất khả xâm phạm của Mỹ đã bị bắn rơi. Tiếp theo, hai chiếc nữa bị bắn tan xác, ba chiếc khác bị thương nặng. Sang đêm 20 tháng 12, lực lượng phòng không của Việt Nam đã phóng hàng chục quả tên lửa, bắn rơi 6 chiếc B-52 đó là ngày không quân Mỹ bị tổn thất rất lớn. Tổng thống Nixon thừa nhận trong hồi ký, nỗi lo lớn nhất trong tuần lễ đầu tiên này là mức độ tổn thất hệ trọng về máy bay B-52. Tuy nhiên, Nixon vẫn tin rằng các cuộc ném bom hủy diệt vẫn có khả năng kết liễu Bắc Việt Nam. Đêm 26 tháng 12, Mỹ huy động B-52 với nỗ lực cao nhất, dồn dập ném bom Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, hủy diệt các khu dân cư ở Khâm Thiên, An Dương, khu tập thể Mai Động, Đông Anh. Đây là trận đánh then chốt, mang tính quyết định. Không quân Mỹ bị giáng trả chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. 18 máy bay bị bắn hạ trong đó có 8 chiếc B-52, đã làm suy sụp ý chí và tinh thần không chỉ đối với phi công Mỹ mà còn cả giới chức cầm quyền Mỹ. Tượng đài Khâm Thiên ghi khắc tội ác dã man của đế quốc Mỹ đã ném bom hủy diệt vào khu vực đông dân ở thủ đô Hà Nội gây thiệt hại lớn về người và của. Ở Nhật, tờ báo Guinness viết, đây là tội ác diệt chủng. Nhà báo Mỹ Anthony Lewis viết Nixon là tên bạo chúa đã phát điên. chứng kiến cảnh tàn phá, nhiều phi công Mỹ bàng hoàng nhận ra tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh. Tôi choáng váng và tin rằng nhân dân ở nước tôi sẽ không chịu được nếu như họ biết rõ điều này. Ông thấy đấy, nếu như có một cách nào đó có thể làm cho họ nhìn thấy được những điều này, thì tôi tin nhất định họ sẽ không chịu nổi. Tôi rất đau lòng và lấy làm nhục nhã vì đã là người tham gia vào việc tàn phá đó. Tôi chỉ mong ông biết đấy, mong sao hòa bình sẽ đến sớm hơn, sẽ không còn những cảnh nhà tan cửa nát, những cảnh tàn phá, những thứ nhân dân phải làm việc vất vả mới xây dựng được. Năm 1972 lịch sử, Mỹ không chỉ thua đau ở miền Nam mà còn bị đánh bại ở thủ đô Hà Nội, đúng như tiên đoán của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sớm muộn rồi Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh Hà Nội. Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội. cuộc đọ sức 12 ngày đêm với không lực Hoa Kỳ, thể hiện trí tuệ và sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam. 81 máy bay bị bắn hạ, trong đó có 34 siêu pháo đài bay chiến lược B-52, cùng nhiều phi công Mỹ bị chết và bị bắt sống. Trận Điện Biên Phủ trên không là chiến thắng có ý nghĩa quyết định Mỹ phải xin nối lại cuộc đàm phán tại Hội nghị Paris với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để ký kết hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây là bước ngoặt lịch sử trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ giải phóng dân tộc.